tiếp theo tôi sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp để các bạn xem đất này thì đã được bọc lưới lại để đề phòng trường hợp chuột đã chạy vào cánh khóa gia đình hai cái đầu chia lửa nè có nắp bằng cái nắp luôn bây giờ tôi sẽ bật bếp lên để cho các bạn xem ngọn lửa của nó cháy xanh bếp này hộp nướng của nó thì có mâm nướng và vị nướng bằng nóc này nó chỉ có một tầng lửa thôi ngọn lửa cháy xanh đẹp bây giờ sẽ mở nhỏ lại để thử những tính năng của bếp cho các bạn xem chức năng đầu tiên được thử cho các bạn xem là chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ thổi tắt hết cả ba bếp để mô phỏng gió thổi này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 Ờ, trái của tôi đã khóa ga 316 độ các bạn có thể thấy nó đã khóa ga và kèm theo tiếng bíp này dù công tắc nó đang mở bên phải tôi mới khóa ga kèm theo một tiếng bíp luôn 318 độ ở vị trí khác nhau nó sẽ có nhiệt độ hơi khác nhau một chút xíu nhưng hai bếp đều đã khóa ga bếp nướng chạy về không đồng hồ đã khóa ga thực hiện chức năng hẹn giờ thành công này. vì bếp này nó hao pin nên nếu các bạn sử dụng những loại pin nhưng là pin con ó pin con thỏ có giá khoảng 20 ngàn một cặp thôi thì các bạn sử dụng được khoảng từ 3 từ 2 cho đến 3 tuần những loại pin có giá tốt hơn như là Panasonic Toshiba Maxell các bạn sử dụng được khoảng từ 5 cho đến 6 tuần giá khoảng 40 ngàn một cặp những loại pin này cũng khá là tốn kém để tiết kiệm chúng ta không nên tránh ra không nên sử dụng những loại pin này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 các bạn chú ý là chúng ta phải lắp đúng tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu lắp sai lắp đảo cực pin nó sẽ hư hỏng cũng như bếp sẽ không có hoạt động được ở đây lắp pin sạc và sử dụng bình thường còn đây là pin zin nội địa nhật pin zin theo bếp một cặp pin như thế này các bạn có thể mua để dự phòng sử dụng với bếp được khoảng từ 4 cho đến 5 tháng giá bán của những loại pin này chúng tôi bán là 50.000 một cặp pin có rất là nhiều loại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 đồ chạy trong vòng 10 ngày đầu nếu có vấn đề lỗi gì về kỹ thuật cũng như là chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một bộ pin sạc này luôn để các bạn sử dụng bếp ga này một cách nó tiện lợi và tiết kiệm hơn bếp này nó là dòng bếp cơ bản nhưng nó cũng có tích hợp một số những cái chức năng tiện ích giúp cho các bạn nấu nướng thì chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn xem đầu tiên ở bếp phía tay trái của tôi nó gồm có chức năng nấu nước sôi chức năng nấu cơm và nấu cháo đây cái hình ống nước này là chức năng nấu nước sôi các bạn sử dụng chức năng này thì khi các bạn nấu nước á, nước trong nồi nó sôi lên thì khoảng 5 phút sau bếp sẽ khóa ra để cho an toàn thì các bạn có thể sử dụng chức năng này để hạn chế được tối đa cái vấn đề chúng ta nấu nước sôi xong rồi chúng ta quên chúng ta tắt bếp là nước nó bị cạn nồi lên tại vì khi mà quay cảm biến nó cảm nhận được cạn nồi thì đã không còn nước trong nồi nữa rồi vì vậy khi mà các bạn sử dụng cái chức năng này các bạn có thể yên tâm là nước trong nồi nó sôi lên nó sẽ bắt đầu nó diệt hết vi khuẩn tại vì theo khảo sát đó vi khuẩn nó cần phải trong nước sôi 5 phút mới thật sự là chết hẳn hết vi khuẩn được thì các bạn có thể yên tâm là nước nồi trong nồi nó sẽ giết hết vi khuẩn và 5 phút sau bếp sẽ tự động nó khóa ga cái chức năng này rất là hay còn ở đây chức năng nấu cơm và nấu cháo nấu cháo thì các bạn bấm vào để sử dụng thôi còn đối với chức năng nấu cơm á, nếu mà ở bên Nhật họ sẽ sử dụng những loại nồi nó riêng cho bếp ga giá là khoảng hơn 3 triệu để nấu cơm nhưng mà loại nồi đó không có lưu hành nhiều ở Việt Nam nên ở Việt Nam chúng tôi khuyên dùng các bạn sử dụng những loại nồi nó có đáy dày một chút và nó có đường kính đáy nồi nhỏ hơn 25cm để đạt được hiệu quả nấu cơm nó ngon nhất còn ở bên phía tay phải của tôi á, thì nó có năng rang và chức năng xiên cái hình cái, cái phím màu đen hình số 3 đây là chức năng chọn nhiệt là chức năng rang tại vì như tôi giới thiệu bếp có que cảm biến thông minh nó nhất nó tiếp xúc với đáy nồi có nhiệt độ là 250 độ thì nó sẽ khóa gà để chạy an toàn vì thế khi mà các bạn rang những loại thực phẩm khô nhiệt độ cao thì các bạn bật bếp lên và bấm diêm lúc này trong vòng 3 giây bấm diêm lúc này trong vòng 3 giây để nó sáng đèn, sáng đèn lên và nó kêu một tiếng bếp thì que cảm biến sẽ tự động tăng cái mức hạn của bếp từ 250 độ lên hơn 300 độ C các bạn có thể sử dụng chức năng này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 không có lo sợ bị cháy khét ngoài ra thì ờ, bếp này nó để mà các bạn nướng đồ ăn một cách nó ngon hơn thì chúng ta có thể cách đồ ăn nó vừa vặn ra sắp đều vào vị nướng sau đó chúng ta có thể nếu được chúng ta lót một lớp giấy bạc vào khay nướng ở đây chúng ta tưới một ít nước vào để khi mà chúng ta nướng đồ ăn á, hơi nướng nó hơi nước nó sẽ bốc lên nó làm mềm thức ăn thực phẩm chúng ta nó xuống sẽ có ờ, hạn chế tối đa được vấn đề khô cứng giúp đồ ăn chúng ta cũng được ngon hơn và mềm hơn khi mà các bạn sử dụng bếp ga nội địa nhật chúng ta gặp vấn đề về cái ngọn lửa chúng ta ví dụ đang đang nấu nướng mà nó bị đỏ ngọn cái đó là có thể vì nhiều lý do có thể là vì cái bình ga chúng ta đang sử dụng nó sắp hết hoặc là cũng có thể do cái van ga nó điều tước cái lượng ga không có ổn định làm cho lửa nó bị đỏ